hello xin chào các bạn đang đến với một cái chương trình hoàn toàn mới trên kênh H1 TV một trang trình này đã xuất hiện khá là nhiều kênh BT3 rồi là chương trình đấu chuột chăm giới thiệu là H1 và để bắt đầu chương trình hôm nay chúng ta chào xuất hiện của một trăm người cùng chơi đang có mặt tại tiền quay và vâng, mọi người chơi dành tiếng chèn vỗ tay để chào đón người chơi đầu tiên chúng ta chương trình ngày hôm nay Đó là bạn Lo Gia Huy Ok, xin mời bạn hãy giới thiệu mình chút các bạn ok thì uh, hy vọng chúng ta sẽ có cái cuộc chơi khá là thú vị cũng như là à, uh, vui là chín thắng là mười cái như vậy đi rồi lật chơi rồi nó biết rồi ha đó là chúng ta trải qua rất rất là nhiều cõi khác nhau à, bạn có cái lợi thế là bạn có rất nhiều thời gian trả lời nhưng cũng cứ có 6 giờ để trả lời thôi ừ, mỗi câu hỏi sẽ có ba phương án abc và với việc bạn trả lời đúng ba phương án á, thì chúng ta sẽ loại bớt những người cùng chơi trả lời sai câu hỏi đó và dạ, dạ, cứ 10 người chơi trả lời sai thì mức thưởng có thể tăng lên dần dần ví dụ 500 ngàn, 1 triệu, 2 triệu gì đó và dạ, nếu như bạn thắng được 100 người cùng chơi chương trình thì bạn sẽ mang về vậy thưởng cao nhất 80 triệu đồng bên cạnh lợi thế về thời gian chúng tôi cũng có tặng bạn bao ngày giúp ở đây đó bạn có sử dụng trong lúc mà nguy cấp bạn không biết câu trả lời bởi vì một câu trả lời sai nó đưa bạn về nhà chứ không đâu bạn đã nắm rõ chưa chưa một trăm mực không chơi đã sẵn sàng chúng ta bắt đầu cuộc đấu của người chơi chính một trăm cùng chơi câu hỏi đầu tiên ngày nam giới thế giới là ngày nào a 18 11 b 19 tháng 11 hay c 20 tháng 11 những người cùng chơi xin mời chơi lại câu hỏi dạ để câu hỏi khá đầu nếu như đối với những người chỉ liên quan đến những thứ ấy, thì không biết bây giờ rất ít ai biết nam giới là gì có nghĩa là nếu các bạn xem thì các bạn sẽ để ý đấy. cái chưa rồi là phân cuối cùng chúng ta cùng xem quán đốn của chương trình dân dạ, quán bơi là chưa chính xác có lẽ là cái uh, ngày 19 tháng 11 là ừ. ngày kế bên của cái ngày mà uh, giải ở Việt Nam á thì ai cũng không ai ngờ tới cái ngày này có thể coi là ngày nằm với thế giới duy nhất để thể công bằng với phụ nữ phụ nữ tới hai ngày lần lần ngày 20 tháng 10 ngày 8 tháng 3 ít gia nam giới cũng có một ngày 19 tháng 11 để họ có thể phần cuộc sống của mình vâng với vị trả lời đúng câu hỏi này anh đã vượt qua câu hỏi của chúng tôi tuy nhiên biết đâu được những người chúng những người cùng chơi chúng ta trả lời sai câu hỏi này sao đúng không chúng ta cùng chờ xem wow. 4 người sai 96 người đúng như vậy là anh chưa có tiền thưởng ban đầu rất đáng tiếc có lẽ là câu hỏi này cũng hơi dễ sẽ quy định cho nên nhiều người biết quá thì không sao coi như chúng ta qua hỏi đầu tiên coi như là bước đèo để chúng ta đến cái hỏi tiếp theo chắc chắn sẽ đi tiếp chứ dạ nếu là nói vậy thì chúng ta tiếp tục đấu của người chơi chính và 96 câu hỏi của chúng ta như sau tốc độ trung bình của một con chuồn chuồn A 40 km h B 50 km h và C 60 km h những người cùng chơi trả câu hỏi giờ dạ, anh không phải là bữa trường chùa xong Thank you. bắt cái lượt phương án khá hợp lý tới cái mốc này rồi thì cũng chơi chắc chưa có hạt lúa số tiền của mình năm đồng mình có thể hỏi ý kiến của họ anh chốt bài bài phán cuối cùng đúng cái lời hoài là chính xác yeah. tốc độ trung bình chuồn chuồn chính xác là 50 km h đây là cái tốc độ mà người đo được khi uh, thực hiện một vài cái nghiên cứu về vận tốc của nó trong những cái môi trường nhất định thì họ đo được là cái vận tốc của nó na ná 50 và khi họ đo trung bình thì nó gần như nếu không tính sai số là chính xác là 50 km h vâng một câu hỏi có lẽ là cũng không có làm khó được người chơi chúng ta quá nhiều tuy nhiên liệu nó có làm khó được những cuộc chơi chúng ta hay không chờ xem nhé hơi tiếc cho Lo giờ Huy một tí có lẽ là Lo Gia hơi tiếc sau pha này ha 25 người trả lời sai 71 người trả lời đúng Và với việc 71 người trả lời đúng này thì chúc mừng là Gia với một triệu tiền thưởng Vâng, hiện tại có một triệu đồng tiền thưởng rồi tuy nhiên phía dưới chúng ta vẫn còn tới 71 người cùng chơi là cho nên quyết định của anh là đi đến. vâng nó khá, khá, là sáng suốt từng người chơi chúng ta nếu đã như vậy chúng ta tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 71 cùng chơi câu hỏi chúng ta như sau vườn quốc gia Cát Tiên nằm trên địa phận của mấy tỉnh A 4 B 5 C 6 nếu cùng chơi mình sẽ lại lời câu hỏi Dạ, yeah. hình như thế nào? khó đây là câu hỏi mà nếu chúng ta đã từng nghiên cứu vấn đề này vấn đề này rất là nhiều trên mạng nên nếu mà anh có theo dõi thì anh sẽ biết câu hỏi này лучше. Я и лопну. chơi chứ còn đang rất hào hứng với anh của anh trọng Dù người chơi vẫn chưa có làm khó được anh đã câu không cái phần đâu vì chúng ta chưa qua 50 cuộc chơi cuối đời của anh là anh có hỏi ký như cuộc chơi coi những người cùng chơi đang khuyên anh chọn mấy a à, là cùng chơi là một của Nga là có trả là hoàn toàn chính xác chúc mừng vâng vừa quốc gia các ti hiện tại nằm trong địa phận của bốn tỉnh khác nhau vâng đây là ký thức mà có lẽ là chúng ta đọc cái trình mạng khá là nhiều thì chẳng lẽ là câu hỏi này không làm khó được mình tuy nhiên là giờ huy cũng đã nhờ được một cái uh, sự hỗ trợ đắc lực từ những người cùng chơi chúng ta tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là bảy 71 người đúng hết liệu ai sai không chờ xem 15 người trả lời sai 56 người trả lời đúng bởi vì 56 người trả lời đúng anh sở hữu cho mình mất tiền thưởng vâng hiện tại mức tiền thưởng này nhìn lỗ tuy nhiên nó vẫn chưa là gì hết cả nên định là chắc chắn rồi đã trả hư rồi nói như vậy chúng ta tiếp tục đấu của người chơi chính và 56 người cùng chơi câu hỏi chúng ta như sau hai chữ cái nào trong tiếng Anh dùng để chỉ trước công nguyên A a b B AD C BC như cùng chơi xin mời trai câu hỏi đây là câu hỏi rất dễ nếu cuộc chơi bị áp lực một cái là bị 6 giây nên nhiều khi họ nhận thấy sai anh rất nhiều nhàng xin Thank you. như vậy anh chết ánh sáng C C là cuối cùng C của trả lời Hòa là chính xác ờ, để Hòa khá dễ rồi BC là viết tắt của Before Chris thì nó chính là cái thời điểm mà Chúa Giêsu á đó Chúa Giêsu còn sống ngày nay gọi là trước công nguyên AD là after death tức là khi Chúa Giêsu chết là lấy cái mốc đó để làm cho ranh giới giữa trước công việc và sau công việc vâng như vậy là câu hỏi này khá dễ tự nhiên biết đâu được sẽ có người trả lời sai thì sao chúng ta cùng chờ xem nhé người trả lời sai 48 người trả lời đúng và xin chúc mừng anh anh đã đạt được mốc tiền thưởng yeah. Dạ, tin vui là có 5 triệu tin buồn là bởi giờ nó bắt đầu áp dụng luật chia điện thưởng luật chia điện thưởng của anh nó biết rồi nếu mà trả lời sai thì tiền thưởng anh đang có sẽ được chia đều với tất cả những người chơi chơi đúng câu đâu quyết định của anh là dạ dạ chúng ta tiếp tục cuộc đấu giữa người chơi chính và 48 người cùng chơi câu hỏi chúng ta như sau loại kính nào xuất hiện trước a viễn thị b cận thị c cả hai nhớ cùng chơi mời cho lại câu hỏi Thank you. khó theo như uh, cuộc khảo sát vừa rồi và một trăm người cuộc chơi khác không phải một trăm người cuộc chơi hôm nay khi được khảo sát câu hỏi này thì chỉ 38 người chơi được hàng dòng số ờ, tám mình chơi chúng ta xem họ có phương án trả lời như thế nào à, anh sẽ là là cuối, cuối cùng vâng đó là người chơi ở vị trí không một người chơi ở vị trí số hai ba giờ vị trí không một, đưa tư vấn cho anh là phương án A người chơi số 23 để đáp án là C cả hai giờ đâu chắc chắn phương án B phải cho cậu chơi bây giờ năm mươi năm mươi một là a hai là c cả hai người chơi đều chắc chắn với phương án phương sao đúng rồi khó khăn thật ra 95 triệu thì giờ 48 triệu như thế này thì chiều cho nên họ cũng phải chờ sẽ một khúc nào đó thì mới cao cao một cuối đời quan là anh chọn A chốt nha biết tôi từ đâu mà nghe sau khi chọn A chơi một ba lần nữa chúng ta còn chờ xem để thầy có phương án chính xác của mình hay không vâng, phương án A sẽ là hoàn là chính xác Xin chúc mừng đúng như ờ, là người dân thứ không một nói kính viễn thị hoàn toàn ra đời sớm hơn kính cận thị rất là nhiều vâng và có thể nói đây là một trong những cái phát minh đầu tiên của con người trong việc mà hỗ trợ cho người cao tuổi cũng như là một số người có khả năng ờ, không thể nào nhìn được gần vâng anh đã trả một câu hỏi có thể nói là tương đối khó tuy nhiên dưới sự trợ giúp của người chơi số 001 anh dễ dàng vượt qua nó tuy nhiên để xem là bao nhiêu người cùng chơi không biết vấn đề này cùng chờ xem nhé đúng như tôi dự đoán 21 người trả lời sai 27 người trả lời đúng và 27 người trả lời đúng này đã mang về cho anh mức tiền thưởng có giá trị 15 triệu đồng số tiền rất lớn 15 triệu đồng phía trước chúng ta là 27 đối thủ nữa để hai 27 chơi rất xuất sắc họ phải vượt qua khá nhiều câu hỏi để câu hỏi vừa rồi câu hỏi rất khó họ qua được ông còn hai người giúp nữa là khảo sát máy tin người chơi hãy cho nó biết quyết định ok anh đi theo một câu hỏi nữa và cùng chơi vỗ tay khá là nhiều sau quyết định qua nếu đó vậy chúng ta tiếp tục đấu của người giới chính và 27 người cùng chơi Câu hỏi chúng ta như sau Khái niệm mô tả sự phụ thuộc giữa hai đại lượng a đồ thị b hàm số c phương trình như cùng chơi xin mời chơi câu hỏi Để câu nếu chúng ta không hiểu ba khái niệm này là rất khó trả lời câu hỏi ba cái khái niệm này nó na ná nha cho nên nếu một nhầm cả một ký rất dễ sai thì anh thế nào cho cá nhân mình chơi các nha Nếu vậy chúng ta bắt đầu khảo sát xem bao nhiêu trong số uh, hai mã cùng cho chúng ta lựa chọn phương án uh, B A C gì đó trọng máy nào cũng khảo sát anh khảo sát của anh nghe cho tôi biết các bạn Yeah. là nguy như là các bạn ý kiến ngoan tất nhiên ở đây Thank you. quyết định chọn cái A rồi này anh chắc chưa chốt nha một khi chốt không đổi đâu đó nha Trong câu hỏi khó như thế này còn chắc nói về một thông tin nhầm lẫn chắn là một kết quả sai và khi đó 15 chỉ mà sẽ chia đều cho cả những chơi iốt ANI chắc chưa chắc nha không nổi nha rồi chốt chúng ta cũng chờ kết quả câu hỏi cực kỳ khó này rất đáng tiếc khi phải nói về điều này à, ờ, hàm số định nghĩa toán học rõ ràng đó là đó là sự hội với hai đại lượng hay một cái công thức toán học ở đó hay người ta gọi là hàm số đồ thị là sự biểu diễn của hàm số trên hệ trục tọa độ đó là hình vẽ hàm số là công thức cho nên khái niệm chính xác đây chúng ta sử dụng là hàm số cho đồ thị được đen tị yeah. à, thực sự là đáng tiếc cho anh khi mà không may là nó dừng cuộc chơi ngay tại một câu hỏi mà tôi nghĩ nó không có làm khó được người chơi chúng ta như vậy hãy chờ xem là anh mang đến niềm vui cho bao nhiêu người cùng chơi chúng ta trong chương trình ngày hôm nay 19 người trả lời sai câu hỏi này và chỉ có 8 người trả lời đúng 8 người duy nhất là sẽ được chia đều 15 triệu đồng người cùng chơi chúng ta chúc mừng vâng nếu như anh cẩn thận tỉ mỉ hơn một tí nữa thì có thể anh đã có được 40 triệu đồng của chương trình rất tiếc chúng ta phải nói lại này là anh đã không vượt qua được hết chương trình anh có lời dũng chia sẻ đến với tám người cùng chơi chúng ta trong chương trình ngày hôm nay không Vâng, đây là câu hỏi là đơn giản nhưng nó có làm sáng não rất là nhiều người. Tại vì thứ nhất như cùng chơi cái là sai, có thể là do không biết bất bình tĩnh do 6 giây còn anh thì có rất nhiều thời gian tuy nhiên anh là không có cái nền tảng rất vững chắc để anh hãy suy nghĩ mọi này giờ anh, anh sai có một điểm nằm trong cái tư pháp tính toán chúng tôi tuy nhiên sai thì sai phải chấp nhận thì rút cuộc đã 80 cuộc chơi xuất sắc này sự chia đều 15 triệu đồng đến được người chơi chính chúng ta là gì vâng rất là đáng tiếc khi mà người chơi đầu tiên chúng ta không thể nào lấy được giải thưởng cao quý của chương trình tại đây à, rất cảm ơn anh vì đã đến chơi với chúng tôi trong số phát sóng đầu tiên của chương trình đấu trường 100 ngày hôm nay à, chúc anh thật nhiều sức khỏe cũng như là may mắn hạnh phúc trong cuộc sống chào tạm biệt vâng. và cũng đến lúc này thì uh, chúng tôi phải uh, dừng số phát sóng đầu tiên của chúng tôi tại đây à, tư duy và phát sóng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến phát sóng tiếp theo đó chừng 100 với những câu hỏi hoàn toàn mới những trang toàn mới và hy vọng là sẽ có một người trả lời 80 triệu đồng chương trình quý vị và các bạn nếu mà có nhu cầu đăng ký tham gia thì hãy tự tin lên trang web chính thức của mình để trên ờ, Facebook nên đó lấy form đăng ký và gửi form đăng ký vào cho chương trình chương trình luôn tiếp nhận những form đăng ký và những cái lượt chơi hảo nhất cho các bạn còn bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả mọi người